thì cái bài à, cái buổi à, chia sẻ của mình hôm nay là cũng là buổi à, buổi thứ tư rồi ờ, và mình đã ừ, đi qua khá là nhiều các cái bài khác nhau thì hôm nay mình sẽ nói về một cái chủ đề đó là sai gen mà và genoteki là cái từ size gen ở đây là tốt nhất đúng không hay còn gọi là uh, không còn cái gì tốt hơn đấy thì là gen Moteki nó chính là kẻ kẻ thù hay là kẻ địch của cái việc tốt nên là cái câu này trong tiếng Việt của mình nó chính xác là hoàn thành thì sẽ tốt hơn hoàn hảo đây là một cái chủ nghĩa mà rất là nhiều các cái nhà lãnh đạo trên thế giới theo đuổi ví dụ như là uh, chủ của ông Facebook là ừ, Mark, uh, Mark Zuckerberg à, thì là cũng đi theo cái cái cái cái chủ trương này và cũng đã từng nói rất là nhiều về cái đề tài này hôm nay em trích dẫn cái phần này là một cái bằng chứng gọi là bình thường mình sẽ nghe thấy rất là nhiều các cái câu là hoàn thành tốt hơn hoàn hảo nhưng mà à, tại sao mà hoàn thành lại tốt hơn hoàn hảo thì à, có một cái gọi là gì một cái thí nghiệm mà để chứng minh cho cái việc là à, tại sao mà nó lại như vậy có là mình không chỉ đơn thuần là mình mình mình nghe thì cái câu đấy mà người ta rất là nhiều người trên thế giới người ta theo đuổi cái việc đấy nhưng mà tại sao mà người ta lại đang uh, theo đuổi cái đó thì mình sẽ cùng đến một cái thí nghiệm cái thí nghiệm này thì nó cũng khá là dài nên là chúng ta sẽ cố gắng đi nhanh và em sẽ nhờ mọi người lại tiếp tục ờ, copy paste cái phần ờ, dịch của mọi người lên đây để em có thể ờ, chỉnh sửa và đọc cái phần của mọi người nhé. Jiugyo no sonichi cái từ này đọc là 授業のショビーのフロリダ大学のジュリー・ユルズマン教授はフィルム、写真のクラスの学生を2つのグループに分けた。Thì mọi người đang để là gì đây? Ngày đầu tiên, buổi đầu tiên giảng viên của trường đại học uh, Florida đã chia lớp học nhiếp ảnh thành hai nhóm Ngày đầu tiên của buổi học, giáo sư đã phân chia các nhóm thành hai lớp sinh viên phim ảnh. Và ngày đầu tiên của lớp học giáo sư đã chia các sinh viên trong lớp như ảnh phim thành hai nhóm. Đúng không cái câu cuối cùng của bạn Thủy này này. À, câu hai bạn đều là Thủy, một người để tiếng Anh và một người để tiếng Nhật à? Đúng không? À, cái câu đầu tiên này thì cũng không có gì khó lắm thì cái tên của cái ông tên của cái ông à, này tên là ông à, Jerry Isman nhá ông này là một cái ông giáo sư cái từ Kyoji ở đây là ông giáo sư Jerry Eastman của trường đại học uh, Florida đã chia cái lớp học của mình uh, chia cái học sinh của cái lớp mà phim ảnh nhá uh, thành thành hai nhóm cái phông chữ này thì nó đang bị lỗi hay sao nên là khi em đang để thì cái từ này nó chính là phi đương mự xạ xin nhá nhưng mà cái chữ Hán này có vẻ nhìn nó không được ừ, si gen cho lắm do do cái phần phông chữ thôi thì là ngày đầu tiên của buổi học à, giáo sư Jerry Eastman đã chia sinh viên lớp phim ảnh ở đây là lớp phim ảnh thành hai nhóm đúng không? À, Kyositsu no Mikigawa no gakusei wa zenin ryo no group da to kare wa setsumei shita. このグループの学生は作った作品の量だけで採点される。あ授業の最終日にあ各学生が提出した sashi no mai su o toke suru. Cái từ khi mà đọc một cái đoạn văn ấy mà mình có cái từ là uh, cái dấu tròn tròn này này, cái dấu tròn tròn này này thì nó chính là uh, uh, uh, gì? Uh, là gì nhỉ? Một hack hack mai nó gọi là gì nhỉ? Uh, cái này nó là Hakumai Nara thì hiêu cạ là A còn kyuju mai nara thì là b còn hachiju mai nara shi tối ưu gai đã thì cái từ này khi mà đọc sách ấy, thì nó chính là một cái tròn tròn này là một cái trục là là tính hàng chục còn hai cái này thì nó tính hàng trăm nhưng ở đây mình sẽ đọc nó là hakumai nara thì hiệu cả quá a à, kyuju mai nara b hachiju mai nara shi tối ưu gai đã thì ở đây các bạn đang để là gì đây giảng viên đã giải thích rằng tất cả học sinh phía bên phải của lớp học là nhóm số lượng. Nhóm này sẽ được chấm điểm dựa trên số lượng tác phẩm đã tạo ra chính xác. Kết thúc khóa học, mỗi học sinh thống kê số bức ảnh đã nộp. Nếu 100 bức ảnh thì sẽ xếp hạng A, 90 bức ảnh là hạng B và 80 tấm là hạng C. À, sinh viên của phía à bạn à, Nguyễn Thủy đang bị à, sai về à, chủ ngữ rồi không không phải là sinh viên của phía bên tay trái lớp học thì giải thích rằng toàn bộ thành viên là nhóm lượng không phải nhá cái này bị sai mất chủ ngữ rồi bị sai chủ ngữ ông giải thích rằng những sinh viên ở phía bên trái lớp học đều là những người thuộc về nhóm lượng những sinh viên này thuộc nhóm này được chấm điểm dựa trên số lượng sản phẩm đã làm vào ngày cuối của lớp học ông sẽ thống kê ok mọi người đang để đúng rồi ở đây em chỉ để ý là có một bạn bị sai về mặt chủ ngữ thì là để ý giúp uh, chị là gì đấy Kyositsuno uh, ờ, Hidarigawa no Gakuse wa và um, ở đây này cái từ cái chủ ngữ nó nó nó ở giữa câu này này chứ không phải là cái chủ ngữ kêu quá này nó là cái chủ ngữ con còn cái chủ ngữ chính của nó ở đây là karewa sechimeshita nên là em đang bị nhầm cái phần chủ ngữ đúng không thì hôm trước cũng có một cái bạn hỏi là làm thế nào để phân biệt ờ, cái chủ ngữ con với cái chủ gọi là chủ ngữ chính và chủ ngữ phụ ấy thì về cơ bản thì là uh, mình sẽ nhìn câu thôi đúng không thì ở đây nhá khi mà có cái từ setimesita này hoặc là tố omo này hoặc là căng gai rự này thì chắc chắn là ai đó giải thích ai đó nghĩ rằng hoặc ai đó nói rằng thì ở đây nó là quá ở đây nó rõ ràng là người ta nói rằng là tố tố ở đây thì nó sẽ đi với lại setime rồi căng gai rồi omo đấy đúng không thì là ông ấy ông ấy thì ở đây chủ ngữ các câu gần nhau thì sẽ giống nhau nên là cái câu đằng trước người ta đang nói về ông giáo sư Jerry Isman nên trong cái câu này người ta cái care ở đây cũng chính xác là cái ông giáo sư đấy nên là mình sẽ dịch là cái ông đấy ông giáo sư đúng không ông đã giải thích rằng là rằng là sao là số học sinh ở phía bên tay trái của lớp học à, được gọi là nhóm lượng thì là các bạn đang để là nhóm số lượng đúng không thì là mình mình ờ, lược nó đi thì là nó gọi là nhóm lượng và cái đoạn sau ấy thì nó là nhóm chất à, sinh viên nhóm này thì được chấm điểm bằng số lượng tác phẩm đã sáng tác cái từ sai tên sai sareru đúng không thì là mình sẽ thấy ở đây là cái dạng là bị động là cái số học sinh của cái nhóm này thì đã được sẽ được chấm điểm cái đa kê ở đây là gì này là chỉ được chấm điểm với có là gì sinh viên nhóm này được chấm điểm bằng cái gì bằng cái số lượng tác phẩm đã đã sáng tác đã tạo ra ấy. ở đây mọi người đang để là à, đã làm đúng không đã làm hoặc là đã tạo hoặc là đã sáng tác ở đây em để nó là đã sáng tác tiếp đến là gì Jigyo no sai shubini là vào ngày cái cuối cùng của lớp thì ông sẽ ông sẽ thống kê hoặc là ông sẽ tính tính tổng tính tổng cái số lượng tranh uh, đã nộp uh, của sinh viên à, của các sinh viên cái từ các cư ở đây nó gì khi nào sẽ dùng cái từ các cự này các cự ở đây là từng người từng người một đúng không là sẽ tính toán cái số lượng tranh mà từng học sinh một nộp và để tịch để để mà tính điểm thì nếu 100 tấm thì sẽ đánh ra là A 90 tấm thì là điểm B và 80 tấm điểm C tối ưu ai ở đây mình sẽ bắt gặp một cái từ đó là tối ưu ai tối ưu ở đây là kiểu khi mà đưa ra cái ví dụ kiểu như là thì ở đây em để là kiểu như là nếu được 100 bước thì là 900 à, ờ, có nghĩa là gì là cái số um, cái cái cái cái cái cái 100 với 90 với cái 80 này này nó đang chỉ là cái ví dụ thôi chứ thực tế là người ta chấm bao nhiêu điểm ấy thì là cũng không rõ được mà chỉ nó đơn giản là tối ưu ai thì nó bằng với kiểu là kiểu như là à, được như được 100 bức thì điểm A mà 90 bức thì điểm B mà 80 bức thì là điểm C nhá thì cái từ tối ưu ai này em thấy cũng rất là hay gặp ở trong cái ờ, khi mà văn nói mà người ta hay dùng là tối ưu ai đệ kiểu như là thì cái đấy đấy đúng không? người ta đưa ra một cái ví dụ nào đấy để mà giải thích cho cái vấn đề gì ấy, thì nó sẽ dùng cái từ tối ưu ai đã tiếp này 一方、教室の左側の学生はみんなみんな室のグループになる ờ, 彼らは作品の出来栄えだけで採点される。楽器中に制作する作品は1枚だけでもいいが、絵を撮るにはほぼ完璧な写真でなければなりならない。Thì đây mọi người đang để là gì đây À, ông bên trái ngược lại học sinh phía bên phải của lớp à, được, rồi Ngược lại học sinh phía bên phải của lớp học sẽ là nhóm chất. Giảng viên sẽ chấm điểm dựa trên tác phẩm hoàn. Cái từ giảng viên đã chấm điểm ở đây nó chính xác là là cái ông đấy nhá. Cái ông đấy sẽ chấm điểm. Tại vì cái câu chuyện này là cái câu chuyện về cái ông giáo sư Yuzman ờ, cái ông gì đấy Isman đấy nên là nên là sẽ là không phải giảng viên mà nói luôn chính xác là ông ấy sẽ chấm điểm đúng không ông sẽ chấm điểm hoặc là giáo sư sẽ chấm điểm dựa trên những cái tác phẩm hoàn hảo được tạo ra trong suốt học kỳ dù tác phẩm tạo ra dù nhiều dù thế đúng không trong suốt học kỳ uh, cho dù tác phẩm tạo ra chỉ là một tấm cũng được hạng A phải là bức tương đối hoàn hảo nó bị thiếu trong cái câu tiếng Việt của yên tâm ấy, thì là nó đang thiếu cái sự liên kết nào đấy à, ờ, gọi là bình thường trong câu tiếng Nhật của mình cũng thế đúng không khi mà trong câu tiếng Nhật của mình ấy, thì nó cũng bao giờ cũng có là các cái kiểu như là Ờ, đại từ chỉ thị này hoặc là cái câu nọ nó nối vào cái câu kia ví dụ như là trong cái đoạn này của mình nhá thì các cái từ như là sakihin này sakihin này rồi xạ xin này này thì nó chính là cả các cái từ để nối các cái câu với nhau ấy nên là trong tiếng Việt của mình ấy, mình cũng phải làm sao để cho cái câu nó nối được với nhau đọc nó thành một một một một mạch luôn ấy kiểu thế uhm, thì cái cái câu của em ấy, chị chưa thấy cái liền mạch đấy Mặt khác, những sinh viên phía bên phải lớp học sẽ được chia vào nhóm chất. Những sinh viên của nhóm này sẽ được chấm điểm dựa trên chất lượng của tác phẩm. Dù trong suốt một kỳ chỉ nộp một tác phẩm cũng được nhưng để đạt được mạng đúng rồi, cái cái câu của Thủy này chị thấy khá là ổn rồi, đúng không? Thì ở đây nó chỉ đơn IPO đúng không? Ngược lại này, ngược lại thì sinh viên phía bên phải của lớp học thì sẽ à, sẽ là đúng không? lý na được ở đây thì nó sẽ sẽ là sẽ là nhóm chất Ờ, nhóm chất thì là carrera á. ở đây chính là những cái người học sinh ở phía bên tay phải thì nó chính là carrera là họ là những cái học sinh mà ở phía bên phải lớp học đấy thì mọi người lại lặp lại cái công thức là các câu gần nhau thì chủ ngữ giống nhau đúng không thì cái câu này nó là gạc c thì carrera ở đây nó cũng chính là cái gạc c đấy thôi là ừ, học sinh đấy hay là họ sẽ sẽ làm sao chỉ cái sa đây được ở đây là họ sẽ chỉ được uh, được chấm điểm động từ ở dạng bị động nhé nên là mình lại càng khi mà động từ ở dạng bị động ở đây thì mình lại càng có thể dạng, à, khẳng định được rằng là cái carrera ở đây nó là học sinh tại vì học sinh thì mới được chấm điểm còn nếu như mà là giáo viên thì đã không được chấm rồi thì giáo viên thì đã là nó là chủ động rồi đúng không nên là à, mình nhìn vào đấy là mình sẽ sẽ sẽ sẽ có thể khẳng định được luôn là họ sẽ chỉ được chấm điểm với những cái tác phẩm mà mà hoàn hảo cái từ deki um, uh, deki hai ở đây là một cái tác phẩm gọi là uh, hoàn thành một cách xuất sắc hay còn gọi là một cái tác phẩm hoàn thành tốt hay là một cái tác phẩm hoàn hảo ở ờ, trong suốt học kỳ thì là những cái tác gì trong suốt học kỳ chỉ cần cái từ ichimai dake demo i cả có là chỉ cần một tấm thôi cũng được nhưng mà à, quay trở lại cái công thức này thì à, cái cấu trúc này thì em đã nói ở trong cái buổi số 2 số 3 gì đấy thì cái từ ni quá ở đây đằng trước ấy nó là một cái động từ nên là mình sẽ phải uh, có mình có hai có hai cấu, công cấu trúc đúng không? Nếu đằng trước nó là danh từ thì sẽ là lý hóa, đằng sau là nhấn mạnh cho cái danh từ đấy và thường nó sẽ là chủ ngữ. Còn nếu ở đây nó là động từ thì sẽ là um, gì nhỉ? Uh, ờ, để đúng không? Thì là gì? Để mà đạt được điểm A. Ở đây mọi người đang đang để là để không? Đúng rồi, chính xác. Mọi người đang nói đúng rồi. Là để đạt được điểm A thì hầu như là

工夫をしてみたり、暗室でさまざまな手法を試したり、失敗から学んだりと、とっても忙しかった。何百枚も、何百枚もの、ちょっと何百枚もの冊子の作成する中で、技術を磨いていった。 Ờ, vào cuối học kỳ giáo sư đã ngạc nhiên vì tất cả những tác phẩm đều được ờ, đều là tác phẩm của nhóm lượng các bạn học sinh sinh viên của nhóm này trong suốt học kỳ đã phải vật lộn để chụp ảnh ừ, cái từ vật lộn này thì đang không phải không không không đúng lắm cái từ vật lộn ở đây đang không không chuẩn lắm này à, ngày cuối cùng của buổi học mỗi sinh viên sẽ thống kê số bức ảnh mà mình đã nộp được trong trường hợp đánh giá trong trường hợp đánh giá nếu 100 bước sẽ là A. Rồi ông đã ngạc nhiên bởi trong suốt học kỳ trong học kỳ nhóm sinh viên này rất bận rộn với việc tìm ảnh thử sự đúng rồi họ đã mài rộn ở đây có một số từ mọi người để ý cho em này cái từ cô tôn ý này nhá hôm nay trong cái slide này em đang không bôi đen bôi đỏ những cái phần mà em muốn nói nhưng mà mọi người để ý giúp em này thì cái từ cô tô ní này khi nào thì mình sẽ dùng cô tô ní ở đằng trước nó sẽ là các cái động từ hoặc là các cái tính từ miêu tả về mức độ cảm thán nhé dụ như là ngạc nhiên vui vẻ sung sướng rồi xinh đẹp rồi uh, gì gì đó phấn khởi phấn khích mà đằng sau nó có cái từ là cô tô ní thì thể hiện cái cái cái cái nó là một cái cấu trúc ngữ pháp ấy là tính từ miêu tả trạng thái uh, cảm xúc cộng với cô tôn lý để nhấn mạnh về cái trạng thái và cái cảm xúc đó <clears throat> nên là ở đây mình sẽ hiểu là gì khi mà kết thúc học kỳ thì cái ông giáo ở đây tiếp tục là mọi người sẽ thấy chủ ngữ ở đây nó đang không có đúng không ở đây nó chính là cái cái chủ ngữ con của nó chính là subarashi shasin à, ờ, là tất cả những cái Ờ, cuốn uh, những cái bức ảnh ờ, gọi là uh, tuyệt vời thì đều là cái tác phẩm của nhóm lượng rồi tuy nhiên nó sẽ ẩn ngầm một cái chủ ngữ ở đằng sau ở, ở, ở, ở, ở bên sau đó là cái từ Odoroi Takutoni này là là ai là người ngạc nhiên thì chính là cái ông giáo sư là người ngạc nhiên thì vì quay trở lại cái câu này ừ, tại vì là khi mà trong một cái bài văn mà người ta kể về một câu chuyện hoặc là kể về một cái uh, gọi là kể một cái câu chuyện liền mạch ấy thì là uh, cái phần chủ ngữ này nó rất là thường hay lặp có là nó lặp đi lặp lại ở nhiều câu khác nhau và mình sẽ phải hiểu ngầm ấy kiểu như vậy để mà khi mà mình mình dịch thì cái từ odoi odoro cự là cái từ ngạc nhiên này thì cũng chính là ai là người ngạc nhiên thì mình sẽ phải hiểu là giáo sư là người ngạc nhiên và nó xuyên suốt cái chủ ngữ giáo sư đấy từ đầu cái bài văn này tôi luôn còn cái hình cái cái bức ảnh tuyệt vời đấy thì nó chỉ là cái chủ ngữ con của cái phần uh, câu danh từ ở đằng sau này thôi thì a quá b để sự là cái tác phẩm tuyệt vời đấy là những cái tác phẩm những cái bức tranh tuyệt vời là những cái tác phẩm nhưng mà cái cô tôn ý ở đây thì lại là khi kết thúc học kỳ giáo sư rất ngạc nhiên rằng là tất cả những cái bức tranh tuyệt vời đều là những cái tác phẩm của nhóm lượng nhá à, tiếp đến này à, cái từ lúc nãy có bạn ờ, dùng từ cái từ vật lộn là cái từ cư phu này đúng không thì uh, thực ra cái từ cư phu ở đây nó cũng nếu mà dùng cái từ vật lộn thì chị đang hiểu ngầm nó thành rằng là nó rất là vất vả đúng không nhưng mà cái từ cư phu này nó là một cái từ mà nó miêu tả cái tính chất rất là tốt đẹp Ờ, cư phu là kiểu mình rất là chăm chút mình tinh chỉnh mình làm cái gì đó rất là uh, kín kẽ chặt chẽ đúng không thì nó chính là cái cư phu thì ở đây chị đang để cái từ cư phu ở đây chị đang dùng là tinh chỉnh nhá ở đây tiếp này là uh, trong cái quá trình mà học gì à? À, trong suốt cái trong suốt học kỳ đúng không trong suốt học kỳ thì là những cái sinh viên Ờ, của cái nhóm nhóm này nhóm này là nhóm nào chính là nhóm lượng đấy đúng không uh, sinh viên của nhóm lượng thì là đã đã vớt tari một này vớt tari hai vớt tari ba rồi vớt tari bốn như vậy mình sẽ thấy bốn cái tari ở đây là họ làm a làm b làm c làm d và họ đã rất là vất vả à, họ đã rất là bận rộn nên là mình sẽ phải dịch cái là họ ờ, uh, họ khá là bận rộn là cái là cái chính đúng không họ bận rộn vì cái gì thì họ bận rộn vì cái tà đi này vậy mình sẽ dịch là gì đấy là cái số học sinh của nhóm lượng thì đã làm sao uh, họ đã uh, thử um, họ đã làm sao đây họ đã uh, chụp ảnh này đúng không họ đã chụp ảnh này họ thử uh, kết hợp và tinh chỉnh đúng không uh, ánh sáng cái từ gose ở đây nó chính là kết hợp họ thử kết hợp này rồi thử tinh chỉnh về mặt ánh sáng này ờ, à, rồi thử nhiều các cái phương pháp cái tư siêu hồ đây là nhiều các cái phương pháp khác nhau ở trong phòng tối giống như kiểu rửa phim hoặc rửa ảnh thì là mình sẽ phải cần một cái phòng tối để rửa phim ý. thì cái từ an sẽ chữ đây nó chính là cái phòng tối để rửa phim là họ đã thử nhiều phương pháp khác nhau trong cái phòng tối rồi học hỏi từ những cái thất bại nên là họ đã à, khá bận rộn cái từ tố ở đây mọi người thấy từ tố ở đây chưa khi mà có tố là cái câu đấy là cái câu điều kiện ấy giống như kiểu câu if ở trong tiếng Anh ấy là khi mà thế nọ thì thế kia nếu mà như thế nọ thì thế kia đúng không thì ở đây mình sẽ dịch là vì như thế đúng không à, vì là họ đã làm rất là nhiều việc khác nhau đấy nên nên là à, nên là họ đã khá là bận rộn họ đã rất là bận rộn khá là bận rộn à, tiếp đến này nam bác cứ mai mố cái từ mố ở đây nó chính là nam bác cứ mai mố là là là nhấn mạnh cái số số tử ở đây này là cái số uh, số bức ảnh ấy, nhá thì là uh, uh, na cả đệ nhá cái từ na cả đệ ở đây là gì trong số đúng không uh, trong trong lúc đúng không trong trong lúc à, cái từ na cạn này nó có hai nghĩa nhá mọi người sẽ để ý cho em là nó có dùng với hai trường hợp mà em thường hay gặp à, đó là thứ nhất là đằng trước nó miêu tả về trạng thái thì bình thường nó hay có một câu là với cái điều kiện như thế mà dụ là sonozo kionona cả đệ là đằng trước ở đấy nó là một cái danh từ miêu tả về trạng thái là mình sẽ hiểu là trong cái hoàn cảnh như thế trong cái tình trạng như thế còn nếu như ở đằng trước ở đây nó chính là cái gì là cái động từ thì mình sẽ hiểu là gì nó là một dạng cấu trúc ngữ pháp là trong khi gì đó đúng không có là trong lúc trong khi mà à, họ tạo ra các cái bức ảnh à, tạo ra hàng trăm bức ảnh rồi lại lặp lại cái công thức tiếp theo này cái công thức tiếp theo đó là chủ ngữ gần nhau thì các câu sẽ giống nhau thì sẽ là câu đằng trước của mình ở đây người ta đang nói về ta trị nên là cái câu này không có chủ ngữ đúng không thì vẫn tiếp tục là gakuse tachi thôi là những cái sinh viên này những cái sinh viên này trong lúc mà uh, tạo uh, gì nhỉ uh, những cái sinh viên này trong lúc mà uh, uh, tạo ra hàng trăm bức ảnh đúng không thì là uh, họ đã gì họ đã mài rũa đúng không họ đã mài rũa kỹ năng của mình trong lúc mà tạo ra hàng trăm bức ảnh Đấy, thì cái này nó ý nó là như vậy tiếp này uh, mọi người lại copy paste tiếp nhá その間、室、グループはただ座って完璧さについて考えていた。そして結局、労力を示示せる示す示せるものはほとんどなく、信憑性のない理論と平凡な写真ができただけだった。Trong khi đó thì rồi đến đoạn này mọi người copy paste cho em đi cho đến cái đoạn này là đang bị lỗi đây này trong khi đó thì là nhóm lượng thì ngồi đây em lại phải để đây đây đây đây rồi mọi người ờ, copy paste cho em nào trong khi đó nhóm chất chỉ ngồi và suy nghĩ về độ hoàn hảo và kết quả là hầu như không nhìn thấy được sự nỗ lực mà chỉ tạo ra không nhìn thấy được sự nỗ lực á không nhìn thấy được sự nỗ lực không cái từ cái từ si mê xê đự ở đây là không phải là không nhìn thấy đâu ở đây mọi tí nữa sẽ phân tích lại nhá um, mà chỉ tạo ra được những bức ảnh bình thường và những lý luận cái từ lý luận ở đây là symbionona ấy, là những cái tác phẩm mà nó nó không là lý thuyết suông nhá cái cụm đấy đó là lý thuyết suông và không có cái gì ấy cả cũng là không có cái gì đặc sắc cả chỉ ngồi và nghĩ về sự hoàn hảo và kết cục là không thấy được sự nỗ lực từ họ đấy mọi người cứ bị nhầm là không thấy được sự nỗ lực từ họ là bị sai rồi và họ chỉ có thể đưa ra những cái bức ảnh tầm thường với những lý thuyết không đáng tin cậy họ thậm chí còn không buồn vận động ok này mọi người tại sao mà lại bị nhầm cái từ ấy này đây em sẽ giải thích này em sẽ giải thích nhá <clears throat> cái từ sonoida thì chính xác là là là là trong khi đó rồi đúng không trong khi đó thì là nhóm chất thì chỉ đơn thuần ta đà này trong nhóm chất thì chỉ đơn thuần là suat tệ là chỉ có ngồi thôi và suy nghĩ về cái uh, sự hoàn hảo đúng không uh, và kết cục là kết cục là này hô tung đủ đề na cự cái từ khi mà có cái từ nắc cự ở đây thì chắc chắn nó phải là nani nani ga a rự hoặc nani nani ga này có hầu như là không có cái gì đó không có cái gì thì không có cái mono này này các bạn đúng không? Gọi là hầu như không có cái mono vậy cái mono ở đây nó là cái gì mono ở đây nó chính xác nó là tác phẩm thôi tại vì từ từ đầu đến bây giờ thì nó đều nói về xạ xin và nói về ờ, sakuhin thôi thì cái mono ở đây nó chính xác là cái đấy thì mọi người để ý cho em là khi mà có cái từ hô tông độ na cự thì chắc chắn là đằng trước ấy nó phải là một cái danh từ chỉ vật ví dụ là hầu như không có cái gì cả đấy mono gác hô tô độ na cự là không có cái gì không có những cái tác phẩm mà làm sao cái si mê rự ở đây là gì không có những cái tác phẩm nào mà có thể làm sao cái từ đây là động từ ở dạng khả năng đúng không là hầu như không có những cái tác phẩm nào mà được mà mà có thể phô bày phô bày được cái cái cái năng lực của họ đúng không đó là kết quả của cái việc là họ chỉ có suy nghĩ về sự hoàn hảo thì là là là cái việc là họ không không có một cái tác phẩm nào mà mà có thể thể hiện được cái năng lực của họ và và làm sao nhỉ và đa kê đặt tạ và chỉ có làm sao à, chỉ đề ký tự nhá cái từ đề ký tự này rất là hay luôn nó có hai cái cách mà mình thường hay dùng thứ nhất đó là gì là à, thứ nhất là gì nhỉ thứ nhất là dụ là mình hay học ở dạng sổ kêu là nihongo gá để ký tự đúng không là tôi có thể nói được tiếng nhật hoặc là ego gá để ký tự là tôi có thể nói được tiếng anh à, tuy nhiên thì Dạ, có một cái ờ, cái từ đầy ký tự này mình còn được dịch có nghĩa là kiểu là khi mà mình làm được cái gì đó là mình hoàn thành được cái gì đó người ta cũng dùng cái từ đầy ký tự này được uh, nên là trong cái câu này mình sẽ hiểu là họ chỉ tạo ra được đúng không họ chỉ có thể tạo ra được ờ, họ chỉ có chỉ tạo ra được những cái những cái bức ảnh mà rất là bình thường và lý thuyết suông lý thuyết suông ở đây có nghĩa là nó không được đánh giá cao và nó chỉ đơn thuần là những cái tác phẩm gọi là hời hợt rồi không được đánh giá cao thôi và nó rất là bình thường thôi thì nhớ rằng cái từ đề ký tự này nó dùng trong trường hợp là khi mà mình hoàn thành một cái gì đấy thì là người ta cũng cũng cũng dùng được và khi mình hiểu rằng là nghĩa của nó là hoàn thành đúng không thì là mình sẽ tìm cái từ ngữ nào để cho phù hợp với cái văn cảnh đấy thôi thì ở đây mình sẽ em sẽ để là gì mà chỉ chỉ chỉ tạo nên được hoặc là chỉ uh, chỉ toàn là những cái bức ảnh mà bình thường lý thuyết suông thôi thì mọi người có thể chọn cái từ thích hợp cho nó tiếp này 変わるために最適な計画を立てようとすると行き詰まることが多い。 例えば、最も早く減量する方法、筋肉をつける最高のプログラム、完璧な副業のアイディアなどだ、最善の方法を身につけることに力を注ぐあまり、行動を起こす暇さえなくなってしまう。あブイルテール。あ cái này đọc cái từ khi mà cái từ này nó là vờ chữ vờ trong tiếng anh nên sẽ đọc là gì voruteru mo sai saizen wa zen no teki de aru to kaite iru là gì đây mọi người copy paste tiếp đi ạ hôm nay khá là nhiều người dịch luôn này và họ có thể và họ chỉ có thể, họ thậm chí còn không buồn vận động ô cái đoạn mà không buồn vận động nó ở chỗ nào hay là hôm trước em copy nhầm nhỉ cái từ vận động ở đâu ấy cái bài của thủy này cái từ vận động đi ở đâu đấy <coughs> tiếp đi ạ mọi người mới dịch đến đấy chưa <laughs> để không gì Ờ, để không làm thay đổi ý tưởng đó thì đa phần chúng để không làm thay đổi ý tưởng đó sao lại để không làm thay đổi nhỉ để không làm thay đổi ý tưởng đó không phải không phải thì đa phần chúng ta sẽ phải nghẹt thở để làm nghẹt thở à, không cái từ không phải cái này không phải nghẹt thở ikichimaru không phải nghẹt thở nhá ikichimaru là là mắc kẹt nhá Ví dụ phương pháp giảm cân nhanh nhất, chương trình xây dựng cơ bắp tốt nhất hay lý tưởng. Chúng ta đã đổ quá nhiều sức lực vào việc tìm kiếm một phương pháp tối ưu. Tối ưu nhất cũng tốt, nhưng nó phải mang lại kết quả gì? Đã từng viết rằng hoàn thành thì tốt hơn hoàn hảo. À, gần được, gần được nhá. Ở đây tiếp này, cái từ ikichimaru của mình ở đây nó chính là mắc kẹt nhá cái từ iki ở đây là đi đúng không tsumaru ở đây là là kẹt đúng không iki tsumaru là mình bị đi đến đấy rồi là mình bị dừng gọi là mình bị bị mình mình không đi được tiếp là chính là bị mắc kẹt ở cái chỗ đấy ở đây mình sẽ thấy là cô tô gáo ôi này cái cách cách cái cách hành văn này cũng rất là hay gặp luôn là thường là như thế nào đấy thường là sẽ gặp cái trường hợp như vậy thường là mọi người sẽ cô tô gáo ở đây nó chính là nhiều những cái trường hợp như vậy nên là em đã để chuyển ngữ ở đây lại thường thường cứ có ôi phát là em hay để nó là thường là cái gì đó gọi là thường thì khi mà khi mà vô tố sư đựng là gì vô tố sư đựng là cố gắng làm cái gì đấy động từ ở dạng ý chí cộng với tố sư đựng đúng không là thường thì khi mà bạn cố gắng lập ra một cái kế hoạch tối ưu để mà để mà thay đổi đúng không thì là bạn sẽ hay bị mắc kẹt đấy bạn sẽ hay bị mắc kẹt cô tô gáo ôi mà thường mà hay mà đúng không thì là cái từ hay và cái từ thường ở đây nó chính là cho cái từ cô tô gáo ôi này thì ví dụ cái đoạn ví dụ này thì dễ rồi đúng không là bạn muốn giảm cân thật là nhanh này mốt tổ mố hay cự là nhanh nhất đúng không mốt tổ mố ở đây nó chính là cái từ sai ấy, đúng không cái là bình thường mình hay dùng cái từ sai cô này hoặc là sai gen cái từ sai đấy là trong cái từ mốt tổ mố ấy, đúng không thì là nhất ấy. cái từ này là nhất có là giảm cân một cách nhanh nhất này phương pháp giảm cân uh, nhanh nhất này rồi cái gì đây cái chương trình uh, tốt nhất đúng không cái chương trình tốt nhất để mà tạo được một cái cơ bắp này hoặc là một cái ý tưởng uh, uh, hoàn hảo cho cái nghề tay trái hay là một cái ý tưởng cái từ phục cư fukugyo ở đây là cái nghề phụ ấy. nghề phụ ở đây thì em đang để nó là cái nghề tay trái của là mình vừa đi làm uh, công nhân mình vừa đi làm nhân viên mình vừa kinh doanh bán hàng ấy, thì nó chính là cái từ phục cư fukugyo này là nghề tay trái đúng không là <clears throat> ví dụ như là trong những cái trường hợp mà mình nghĩ ra các cái chương trình đấy gọi là lúc nào mình cũng nghĩ rằng là phải có một cái phương pháp nào đấy để giảm cân tốt nhất một cái phương pháp nào đấy để mà uh, tốt nhất một cái chương trình tốt nhất để mà uh, tăng được cái cái cái cái kinh nick cự của mình đúng không tiếp này sai gen ho ho min tsukeru koto ni chikara o susugu amari kodo o okosu himasai nakunatte shimau là gì đây là là là là gì đây mọi người đang dịch là gì đây ví dụ như là những cái trường hợp ok nhá trong trong sự nhìn nhận những phương pháp hoàn hảo nhất trong sự nhìn nhận những phương pháp hoàn hảo nhất là sao nhỉ trong sự nhìn nhận những cái phương pháp ở đây lại tiếp tục cái từ cô tô ní nhá cái từ cô tô ní ở đây nó chính là bằng với lại là là là là để thôi cái từ amari ở đây nhá cái bình thường nhá mình sẽ thấy là trong các cái câu và cấu trúc về mặt cấu trúc ngữ pháp đúng không thì nó hay có cái câu là amari cộng với động từ ví dụ như amari taberu này amari ta uh, amari osikunai này đúng không thì nó sẽ đi với cái động từ hay là cái tính từ ở đằng sau nhưng mà trong cái bài này mọi người thấy nó hơi lạ đúng không người ta lại để cái động từ ở đằng trước và cộng với cái từ amari ở đằng sau này này thì thì thì là uh, em có tra ở trên mạng ấy thì người ta người ta cũng nói rằng là uh, là cái cách hành văn này nó cũng cũng cũng có xảy ra đấy thì bình thường mình trong giáo trình thì mình chỉ học là amari số số ngữ này à, am, à, amari osikunai này động từ tính từ đằng sau đúng không thì đây cũng là một cái cách để mình học thôi mình học thêm về cái cách diễn đạt của người ta là họ lại quá cái gì đó uh, gì đây là gì là ừ, là tiếp đến này cái gì đây vậy là trong sự nhìn nhận những cái phương pháp hoàn hảo nhất không hiểu trong sự nhìn nhận ở đâu ở đây chính là để thôi nhá quay lại tiếp này um, tuy uh, tuy được thực hiện nên được thực hiện một cách tốt nhất khá là tốn sức lực nhưng lại không tạo ra kết quả chúng ta đã đổ quá nhiều sức lực đúng rồi các bạn của của thủy thủy ở bên trên này này thì là đúng theo theo theo theo ý chị nói đó là mình sẽ phải cho thêm cái chủ ngữ là chúng ta chúng tôi vào đấy thì cái câu của mình nó cũng sẽ mềm hơn tại vì cái câu này người ta đang nói rất là chung chung đúng không người ta đang nói là nhiều những cái trường hợp như vậy nhiều những cái trường hợp mà mọi người lập ra những cái kế hoạch như thế nhưng mà lại bị mắc kẹt rồi không có làm tiếp được ấy thì ở đây ở cái đoạn sau này người ta vẫn đang nói về những cái trường hợp như đấy nên là mình sẽ hiểu là gì là thường thì là chúng ta sẽ nateshimau nhá mọi người nhìn này khi mà cái câu của mình ở cái dạng kết lửng này này thì hai cái động từ ở dạng kết lửng đấy bao giờ đằng sau nó đi với cái cấu trúc gì thì cái cấu trúc đấy nó sẽ đi liền với cả hai cái động từ ở phía trước đúng không là cái từ natesima ở đây nó sẽ đi kèm với cái tả cả cái từ hia um, nhầm hima uh, say nắc cự và đi cả với cái từ số số cự này và nó đi kèm với cái cấu trúc là natesima nên ở đây em đang dịch là Ờ, sao không có phần dịch ở đây? Nhưng cái câu này nó chính là gì? Là là chúng ta đang uh, làm sao? Chúng ta đang quá là sao? Quá là quá thì ở đây nó chính là natesimal thì nó đều mang cái ý nghĩa là tiêu cực đúng không? Thì mình dịch là chúng ta đang dồn quá nhiều uh, tâm trí hoặc là sức lực vào cái việc là vào cái việc là tìm kiếm ra được một cái phương pháp tối ưu hoặc là một cái phương pháp hoàn hảo Ờ, và không không còn thời gian để mà để mà hành động nữa đúng không cô đố cô sự hi má sai sai là đến ngay cả cái thời gian để mà để mà hành động thì là cũng cũng không còn à cái này cái này nó chính xác là bây giờ mình lên trên mạng mình lên youtube rồi mình lên google mình lên facebook thấy ối giờ ơi nhiều người học đúng không thấy bao nhiêu các cái bài viết về chia sẻ rồi học tiếng nhật cùng bao thì bao nhiêu các cái video rồi bao nhiêu các cái bài báo dịch rồi bao nhiêu thứ đúng không nhưng mà chúng ta đang đi tìm quá nhiều thứ mà chúng ta quên đi mất là chúng ta cần phải hành động tất cả những cái mà người khác làm những cái mà người người khác làm người người khác uh, tạo ra ấy nó chỉ là của người ta thôi không phải là cái của mình cái đấy nó mới chỉ là gì input thôi hãy thực sự output để mà có thể có được cái tác phẩm của mình ngay cả trong cái buổi chia sẻ này nếu như mà chúng ta chỉ ngồi nghe thôi thì ừ ok nó cũng là một cái cách input rồi nhưng mà hãy tìm cái cách nào đấy một cái phương pháp nào đấy để mà có thể output ra nhá nên là tại sao mà học nó lại mất thời gian và nó hay nhàm chán là vì như thế đúng không những cái bài viết và liên quan chia sẻ với học tập rồi học hành ấy bao giờ cũng rất là ít view đúng không nhưng mà bản chất cái việc học đó là như vậy đấy nên là như một khi mà mình đạt được một cái gì đấy thì mình sẽ cảm thấy rất là sướng đúng không nên là rất là mong sẽ tạo cảm hứng cho cả nhà nhá còn đây là tên của cái ông ông đấy nhá cái ông ông gì đấy ở đây à, tiếng anh có bạn nào bạn ấy tra ra cái chữ đây này Volteria này đúng không thì ông ấy đã từng viết ông này thì là bản chất cái ông này là cái người mà nghĩ ra đầu tiên cái cái cái câu nói nổi tiếng này nhưng mà sau đấy những cái thế hệ sau như là ông um, À, à, ông à, chủ Facebook ấy ông ấy cũng rất là thích ông ấy thường hay à, thuyết trình và nói ra cái câu này ấy, thì nó cũng là sử dụng từ cái nguồn gốc là cái ông ông này ông ấy nghĩ ra thôi còn các cái ông đằng sau gần gần đây là sử dụng lại cái cái cái cái câu là hoàn thành tốt hơn hoàn hảo này cái tiếp là cái từ KTA đự nhá KTA đự ở đây là miêu tả trạng thái của sự vật sự việc thôi là cái ông đấy ông ấy đã từng viết cái cái cái câu này là hoàn thành thì là tốt hơn hoàn hảo tiếp nào tiếp nào cả nhà ơi ga aru koto koto to to koro o okosu no chigai 私はこれを意向があることと行動を起こすことの違いと読んでいる là gì là có ai gì không hình như mạng bị chậm à alo alo tiếp nào この2つは同じように聞こえるが、実は同じではない。意向があれば計画したり、作戦を練ったり、学んだりする。それはいいことだが、結果は生み出さ生み出さない。Rồi có ai gì không? Tôi gọi điều này là sự khác biệt giữa việc hành động và việc có ý định. Cái tự ý định này không phải là cái tự ý, ý, ý cô nhá. Ý cô đúng không? Là ý chí nhá. ý chí chí hướng ấy cái từ này trong từ hướng này còn cái từ ý định thì nó phải là ý đồ đấy cái từ ý và cái từ đồ ấy, thì là ý định còn cái này nó là chí hướng hoặc là à, ý chí của mình nhá hai điều này nghe có vẻ giống nhau nhưng thực chất lại khác nhau đúng rồi nếu như chúng ta có ý định thì chúng ta sẽ lên kế hoạch hoặc định chiến lược và học tập so file của chị nó khác trong Zalo file của chị nó khác trong Zalo hả chết bị nhầm à hoặc là chị copy nhầm đấy <laughs> không sao để chị ra lại nào cái file tiếng Nhật ở bên này đâu xem nào ngược lại ok hình như bị khác thật thì như chị đã cắt bớt đi chị đã cắt bớt đi nhé cả nhà đến cái đoạn ipo này đi dịch nốt cái câu đấy nhá xong mình sẽ chuyển đến cái đoạn ừ, đoạn đoạn đoạn sau ở đây đây đến cái đoạn này này đúng không đến cái đoạn này là chắc là do dài quá nên là em đã cắt đi cái đoạn này đúng không nhưng không sao là gì Ờ, cái đoạn này là gì tôi thì là sẽ gọi cái gọi gọi ờ, đó là sự khác nhau giữa việc là có ý chí và hành động đúng không hai cái thì nghe có vẻ là giống nhau nhưng thực tế thì nó lại khổ lại không giống nhau nó khác nhau nếu như mà mình có ý chí thì mình sẽ lập kế hoạch này mình sẽ tạo cái uh, ờ, sakuse no ne ở đây là mình sẽ tạo các cái chiến thuật chiến lược rồi mình sẽ học hỏi uh, đúng không và sore wa i koto đã cái việc đó thì cũng được cái điều đó thì cũng tốt sodewai kotodaga cái câu này rất hay dùng nhé sodewai desukedo sodewai desuka là khi mà mình muốn phản phản biện lại đúng không khi mà mình muốn phản biện lại cái suy nghĩ của người khác phản biện lại cái câu nói của người khác phản biện lại cái ý kiến của người khác thì mình hay dùng cái câu này nó rất là mềm ờ, mình hay dùng ý ấy chigaimat thì là nghe nó rất là một phát là phẳng phui đi đúng không thì mình hay nói là sodewai kotodaga là ừ cái đấy thì cũng được đấy nhưng mà thế nọ thế kia ấy kiểu vậy thì là kể cả umidasa lại là điều đó tốt tuy nhiên thì sẽ không không có được kết quả ở đây người ta đang so sánh giữa việc là ý chí và hành động đúng không mình đang muốn là mình được N1 mình đang muốn là có cái nọ có cái kia nhưng mà nếu như mình không hành động thì là nó sẽ không thể nào đạt ra được cái kết quả của mình được ấy. cái ý của cái nó nói là như vậy tiếp này ipo kodo tố à kết cáo sự koi để à được rồi mình lại thấy câu đề câu định nghĩa đúng không đấy cái câu này thì là giống như trong zalo rồi ờ, mọi người dịch tiếp đi ạ tôi vẫn hay gọi đó là sự khác nhau của mặt khác hành động này là hành vi mặt khác hành động này là một hành vi gây ra tạo ra kết quả mặc dù mặt khác hành động là một hành vi đem đến kết quả mặt khác hành động là một hành vi đem đến kết quả cái câu này nó không được xuôi lắm nhỉ dù bạn có liệt kê 20 ý tưởng trong bài báo mà mình muốn viết nếu bạn không thực sự ngồi xuống bàn và viết một ký sự thì đó mới là hành động vậy thì đó mới là hành động đang bị đang bị đang bị bị sai ở đâu đó nếu bạn thật sự ngồi xuống và viết ừ đúng rồi cũng tương tự như vậy việc đọc một cuốn sách để tìm kiếm cách ăn kiêng tốt hơn thì đó cũng chỉ là ý định khi bạn thực sự ăn uống lành mạnh thì đó mới hành động rồi ờ, đúng rồi đúng rồi chị đọc lúc nãy bị nhầm ok mọi người à, mọi người ờ, dịch đúng rồi nhá thì ở đây chỉ chỉ có một cái là muốn muốn muốn muốn gọi là gì focus cho các bạn đó là cái từ tô hóa này tô hóa ở đây nó chính là định nghĩa rồi đúng không thì cái câu này tiếp tục là cái câu danh từ này cái câu danh từ của mình là a là b hành động là hành vi đúng không hành động là cái gì người ta định nghĩa là gì ngược lại hành động là cái gì hành động là cái hành vi mà đem lại kết quả có là hành động nó sẽ mang lại kết quả và bản chất hành động nó là như vậy cho dù là mình có đưa ra 20 các cái ý tưởng về một cái bài viết mà mình muốn muốn viết đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là ý chí mà thôi ý chí là gì ý chí là những cái chí hướng của mình những cái mong muốn của mình thôi nhưng mà cái từ uh, chư quê ní mukate này là một từ rất là hay dùng luôn bình thường nhá cái từ mưa cầu ở đây là mình hướng đến cái gì đó đúng không thì ở trong cái cuốn mà tôi nói gì khi nói về chạy bộ ấy, của cái ông uh, Haru của tác giả gì nhỉ Haruki ờ, Murakami ấy. cái ông đấy cái ông đấy ông ấy cũng dùng cái câu này luôn vẫn còn nhớ như như như in là là cái cái cái câu đấy ông ấy nói rằng là hàng sáng vào mỗi buổi sáng khi thức dậy thì tôi sẽ hướng đến cái bàn và tôi sẽ ngồi và tôi viết cái bài cái cái cái cái suy nghĩ trong đầu của tôi ấy, thì người ta cũng dùng cái này là là cái từ mư tsukeni ờ, ờ, uh, mukate là một cụm luôn mình nhớ thành một một một cụm luôn là gì trên thực tế là mình sẽ phải ngồi vào bàn đúng không mặc dù người ta để nó là hướng lên cái bàn nhưng là mình sẽ phải hiểu là gì mình sẽ phải ngồi vào bàn mình phải ngồi vào bàn và mình viết một cái bài uh, một bài viết thì nó mới là nó mới hành động mới là hành động đúng không uh, tiếp đến là cái việc sagasi ở đây là gì lại dạng kết lửng nhá dạng kết lửng ở đây và sonote ở đây nó chính là à, sonote nó không nhé cái từ sonote ở đây là nó bằng với cái từ là à, một cái cuốn sách nào đó đúng không thì sonote nó không là gì là cái việc mà mình đọc một cái cuốn sách nào đó hay là cái việc mà mình tìm ra một cái phương pháp ăn kiêng mọi người để ý cho em này hai cái động từ này nhá khi mà nó có cái dạng kết lửng như thế này này thì chắc chắn mình phải tìm một cái động từ tương ứng với nó tại vì khi mà kết lửng thì đồng nghĩa việc là sẽ nối hai câu với nhau để nói về cùng một chủ đề đúng không thì đã từng cái này em đã từng gửi video cho cả nhà rồi đấy cả nhà chắc cũng đã xem rồi thì em nhắc lại thôi là gì hai cái động từ của mình khi mà câu nó có dạng kết lửng thì cái kết lửng nó là cái gì thì bắt buộc mình phải tìm một cái vế tương ứng với nó thì cái vế tương ứng của nó trong câu này thì nó chính là cái từ vô này này cái vô và cái từ sagashi này nó là đều là động từ nhưng mà nó lại đi với cái từ nô á này nên nên cái từ nô á này nó sẽ đi kèm với cả cái từ vô này và cái từ saga này nên là mình sẽ hiểu là cái việc gì cái việc mà mình tìm ra một cái phương pháp ăn kiêng tốt nhất và cái việc mà mình đọc một cái cuốn sách nào đó thì nó chỉ là ý chí thôi cái việc đấy mình chỉ là mới đọc mình mới biết về cái phương pháp đấy thôi còn hành động là gì hành động nó phải là nô gá này đúng không cái việc mà mình ăn trên thực tế là gì mình ăn uống thực tế mình ăn uống lành mạnh đúng không mình ăn uống healthy đấy đúng không kenko tekina sokuji thì nó chính là ăn uống một cách healthy đấy đúng không là kenko tekina sokuji sư lượng nô gá cái việc mà mình ăn uống một cách uh, lành mạnh thì nó mới là nó mới là hành động đấy thì là đó cũng là hết cái từ từ thế nào đó cũng là hết cái tiếp nào tiếp nào đến cái đoạn này isiga yakutatsu koto mo aru ga sore dake de kekka o motarasu koto wa nai đúng không thì cái, này mọi người dịch là gì đấy cũng tương tự như vậy việc đọc một cuốn sách khi bạn thực sự muốn thì thì mới là hành động rồi mọi người có dịch tiếp không lại copy paste cho em nào ý chí cũng việc có ý định có thể giúp ích cho chúng ta nhưng chỉ có ý định không thì nó cũng không mang lại kết quả dù có trao đổi với huấn luyện viên bao nhiêu lần đi chăng nữa thì ý định đó cũng không giúp ta rèn luyện cơ thể chỉ có hành động vận động mới có thể ok chính xác rồi đúng không ở đây mình có một số từ này là ý cái từ cô tô mô a đự nhé cái từ cô tô mô a đự này nó có hai trường hợp xảy ra đằng trước động từ của mình là dạng quá khứ thì nó là à, kinh nghiệm của mình tôi đã từng ăn sushi sushi otabe takutugado là tôi đã từng ăn sushi còn nếu như mà đằng trước nó là động từ dạng à, à, hiện tại đúng không thì là sẽ là thường là nhá thường là gọi là thường thì là ý chí thì cũng là cũng là rất là tốt ý chí thì cũng có cái tác dụng của nó nhưng mà nhưng mà sẽ không không không đem lại nếu chỉ có ý chí không tôi cái từ sore ở đây là cái gì đấy ạ sore ở đây nó chính là bằng với cái từ ý chí này này nếu như mà chỉ có ý chí thì sẽ không mang lại kết quả đúng không dù là dù là gì tê mố đúng không dù là mình có thảo luận nhiều lần với lại cái huấn luyện viên cá nhân cô Jin Tole nè thì đi chăng nữa thì à, ý chí cũng sẽ không không thể nào giúp bạn à, à, rèn luyện à, cơ thể được đúng không rèn luyện về mặt thể chất được và mình chỉ Sudan Nam độ mố Sudan với lại ờ, Tolena thôi thì sẽ ờ, xin tai ô kitai te quá này đúng không thì Indo Toyoko do Dakirika chỉ có cái hành động là vận động thôi thì nó mới đem lại cái cái kết quả mình mong muốn cái từ Tê ní id đự này cũng rất hay gặp luôn là gì là có trong tay hoặc là sở hữu đấy hoặc là cái điều mà mình muốn có cái điều mà mình sở hữu cái điều mà mình mình muốn làm đúng không thì t ni id tai c cả là chỉ có hành động thì mới đem lại cái thành quả mà mình muốn mình mà mình muốn có thôi chỉ có cái hành động là vận động thì nó mới đem lại cái thành quả mà mình muốn có thôi siêu cả ngó mini cái được là rồi nốt một cái câu nữa là cái câu này đây này đúng không cho em lược bỏ đi khá là nhiều nên là mọi người sẽ đọc tiếp nhé siêu càng rồi mọi người đang dịch là gì đây? Chỉ có hành động vận động mới giúp chúng ta đạt được kết quả. Tiếp đi ạ, à, nốt câu cuối đi. Nếu như bạn muốn tạo cho mình một thói quen thì điều quan trọng không phải là tìm kiếm sự hoàn hảo mà bắt đầu từ việc lặp đi lặp lại nhiều lần ok đúng rồi đây chính là cái câu chốt của cái bài ngày hôm nay là cái câu mà mà em muốn nói nhất và cái là cái câu mà cái tác giả người ta cũng đang muốn nói nhất đúng không là nếu như mà bạn mini scale mini scale ở đây là học tập học hỏi trau dồi đúng không à, cái từ mini scale này nó bằng với cái từ benkyo nhưng mà nó có nghĩa là mình trau dồi cái kiến thức cho mình ấy thì nó sẽ dùng cái từ này là nếu như mà bạn muốn trau dồi thói quen hay là mình muốn tạo dựng một cái thói quen đúng vâng, không? Thì hãy nhớ luôn cả cái cụm này đi. Nhớ thành một cái cụm cố định đi thì là siêu cảo minitsuketai là đã daiji naru wa cái điều quan trọng của mình là gì là koto de wa là không phải là đòi hỏi cái sự sự hoàn hảo mà điều quan trọng là gì? Là hãy bắt đầu từ cái việc là lặp đi lặp lại đúng không? Thì cái đây nó là cái điều mà mà mà mà, mà then chốt ở trong cái cái cái cái cái bài này đúng không? Thì thực ra là ấy Ờ, cái bài này à, vào cái thời điểm này thì là là một cái chờ em chút rồi cái bài này vào cái thời điểm này là một cái ờ, <coughs> là một cái thông điệp rất là uh, vô cùng xuất sắc luôn <laughs> đúng không nó rất là hợp với lại trong cái thời điểm hiện tại này thực ra thì nói thì nói nhiều rồi ai thì cũng sẽ nói ra cái việc là mình sẽ cần phải à, lặp đi lặp lại nhiều lần những cái hành động của bản thân đúng không để làm sao mà có thể tạo nó thành cái thói quen thì khi mà nó thành thói quen rồi thì uh, mình sẽ nhìn thấy được cái kết quả của nó sau một thời gian uh, và cái thông điệp của cái bài này nó cũng là gì đấy là là Zalo rồi là hoàn thành thì tốt hơn hoàn hảo đúng không? Ai cũng đi tìm hiểu ở trên mạng rất là nhiều là các cái phương pháp khác nhau ờ, để mà có thể học tốt, để muốn shadowing thì phải shadowing như thế nào, ờ, muốn đọc tốt thì phải <laughs> đọc như thế nào, rồi ờ, muốn uh, học giỏi tiếng Nhật thì cần phải làm ra sao, muốn Kaiwa giỏi thì phải như thế nào, các cái phương pháp để có thể uh, giúp bạn uh, đọc hiểu tốt, rồi uh, 10 phương pháp giúp bạn uh, đạt được mục tiêu, rồi uh, các cái, cái công thức, rồi các cái uh, phương pháp để giúp cho bạn giỏi tiếng Nhật đúng không? Để nói giỏi, nhưng mà tất cả những cái đấy nó nó chỉ là phụ thôi, nó chỉ là một cái phương tiện để để để mà mình để mà mình thực hiện thôi đúng không và cái thông điệp của mình ở đây chính là hãy đừng đừng có đi tìm kiếm cái sự hoàn hảo tìm kiếm ra một cái phương pháp tối ưu để mà thực hiện cái gì đấy điều quan trọng là mình cứ cứ làm đi đã và lặp đi lặp lại chúng à, có thể là mình chả biết cái cách shadowing là gì đúng không nhưng mà mình cứ đi shadowing như bình thường thôi uh, mình chẳng biết là cái bài đấy nó như thế nào nhưng mà đọc câu nào thì mình đi tìm hiểu câu đấy mình cũng không biết là N2 nó là bao nhiêu từ bao nhiêu cấu trúc ngữ pháp N1 nó là bao nhiêu câu bao nhiêu cấu trúc ngữ pháp nhưng mà cái việc quan trọng của mình nó vẫn là mình đi học về nó và mình tìm hiểu về nó uh, rồi dần dần đường nó sẽ tự mở ra khi mà mình bắt đầu thực hiện khi mà mình làm cái này thì nó sẽ lại thấy một cái khác uh, hiện ra và mình sẽ lại đi tìm về những cái đấy sau đó là mình khi mà tìm hiểu về cái đấy mình lại thấy một cái khác nữa thì mình lại đi tìm hiểu về cái khác và đấy chính là cái con đường mà từ trước đến giờ em vẫn đang theo đó là gì ngày đó là cái việc học nó cũng không phải thực sự kéo dài trong suốt nhiều năm nhưng mà mình cứ mình cứ đọc cái bài này mình lại thấy có một cái ông tác giả khác mình lại đi tìm cái ông tác giả để mình mình đọc tiếp sau là ừ, mình đang đọc cái cuốn này mình lại thấy cái ông này ông ấy nhắc đến cái cuốn kia rồi cái nội dung kia rồi cái kết quả kia rồi cái chứng minh kia thế mình lại lên trên mạng mình mình search rồi mình tìm rồi mình ra thế nên là mọi người sẽ thấy là em xuất bản được cái cuốn uh, sổ tay đọc dịch cũng là từ những cái cứ từ cái này rồi là mình lại thấy cái kia cái kia mình lại thấy cái kia nữa thì là trong cái quá trình mà mình sưu tập lại những cái uh, mà mình trong cái quá trình mà mình đọc ấy thì là mình sưu tập lại thì đến một lúc nào đấy mình sẽ thấy là nó có cả một cái kho tàng uh, từ điển hoặc là cái kho kho kho uh, kho báu uh, <laughs> cho bản thân và mình đã thấy là mình tiến bộ rất là nhiều ngay cả cái uh, cái cái video shadowing cũng thế lúc đầu chỉ là một hai video hôm nay thì là đã được 21 video rồi 21 video thì là đủ cho các bạn nếu như mà mỗi ngày làm một video là đã được 21 ngày rồi đúng không 21 ngày là cả một kỳ tích luôn ấy chứ không phải là nếu như mà làm liên tục thì là cả một kỳ tích luôn ấy chứ bây giờ đã có một cái sơ đồ sẵn cho các bạn để các bạn làm rồi em chỉ mong là sau này cái video của shadowing của Lê Gia của team Lê Gia mà nó lên đến hàng trăm lên đến hàng nghìn chẳng hạn như vậy mà đến lúc đấy thì tha hồ mà chỉ việc ngồi đấy và và và và uh, học theo thôi cũng là đã, đã đủ mệt rồi đúng không chả cần phải đi đâu hết là cũng đã là một kỳ tích rồi hoàn thành à tại sao lại dịch là hoàn thành tốt hơn hoàn hảo hả thì cái này nó trong tiếng Việt nó chính là cái câu đấy đấy em có nghĩa là gì nếu mà dịch à, word by word thì nó chính là gì hoàn thành là kẻ địch là gì à sai gen là gì tốt nhất đúng không sai gen ở đây là tốt nhất tốt của tốt đúng không tốt nhất thì là kẻ thù của tốt đúng không có nghĩa là tốt nhất là gì tốt nhất là hoàn hảo không còn cái gì tốt hơn rồi đúng không là hoàn hảo còn là kẻ thù của địch thì ý nghĩa là gì là nếu như mà ai cũng đòi hỏi cái sự hoàn hảo thì sẽ không bao giờ có thể làm được cái gì hết đấy là theo cái câu nói này là gì hoàn thành tốt hơn là lúc nào mình cũng mình nghĩ là gì mình nghĩ là gì là để viết sách đúng không giả dụ nhá mình nghĩ là mình à, ví dụ như là mình để mà mình học được tiếng Nhật đi chẳng hạn đúng không mình để mà mình đỗ N1 là mình phải có mình phải học 100 ừ, cuốn sách đúng không mình mình sẽ phải ờ, làm được bao nhiêu bài đọc mình phải được tầm 30 điểm đọc 30 điểm uh, từ vựng rồi 30 điểm ngữ pháp đúng không thì đấy là uh, sự yêu cầu quá cao đúng không nhưng mà nếu như mà mình lúc nào mình cũng đi đòi hỏi những cái sai gen đấy những cái điều tốt nhất đấy là tốt nhất là mình phải được điểm đọc đấy tốt nhất là mình phải được điểm vôi đấy đúng không thì thì thì nó sẽ không thể nào mà giống như kiểu trong cái ví dụ này này trong cái thử cái cái cái cái ông này ông ấy đưa ra là uh, bên nhóm lượng đúng không bên nhóm lượng thì là làm bao nhiêu tác phẩm cũng được tốt hay không tốt thì cũng không quan trọng miễn là làm được 100 bức ảnh thì sẽ được điểm A nhưng mà bên nhóm kia thì sao phải tốt phải cái tác phẩm đấy làm ra là phải phải perfect thì mới được điểm A thế là cái nhóm kia chỉ có ngồi chờ ngồi chờ xem là đến khi nào có một nghĩ rằng là đến khi nào có một cái ý tưởng hay để mà mình làm ra một cái bức tranh như thế nhưng bên kia thì họ cứ làm thôi tại vì điểm chấm của họ có cần về chất lượng đâu họ cứ làm đi cứ được 100 cuốn à 100 tấm là nó sẽ được ừ, điểm A rồi thế là họ cứ làm thôi họ cứ làm họ cứ làm nhưng cuối cùng đến cuối học kỳ thì sao cuối học kỳ thì là cái nhóm mà cứ làm đi đấy thì lại là có nhiều tác phẩm tốt nhất còn cái nhóm mà perfect đấy thì hầu như là không có điểm A đấy thì hoàn thành tốt hơn hảo là cái đấy đấy và trong tiếng Việt của mình cái câu này cũng rất là normal rồi đấy thì nó chính là ý nó là như vậy đấy nên là chị chị dịch nó như thế thôi thông điệp này có hay ôi rồi cảm ơn em chỉ mong chạm đến được một người thôi là đã làm một cả vinh dự rồi nhé các anh thực sự luôn ấy chỉ cần mong là chạm được đến một người thôi là đã là là vui lắm rồi chị ơi cậu mấy câu ngắn ngắn này vậy em không biết dịch làm sao luôn đấy ạ mấy câu ngắn ngắn như vậy à mấy cái câu ngắn ngắn như này thì, thì uh, cái cách mà để chị chuyển ngữ là gì là uh, là gì nhỉ uh, ờ, khi mà mình đọc một cái từ đấy một cái câu đấy thì mình hay kiểu mình đạo đạo lên một tí làm cái cách gì để đạo mình nhìn vào cái chữ hán để mình biết là cái nguồn gốc của cái chữ hán đấy là gì cái nguồn gốc của cái ý nghĩa của cái câu đấy là gì sau đó là mình sẽ nghĩ xem trong tiếng Việt của mình là có cái câu nào mà nó có cái ý cái hàm ý như thế không đúng không hoặc là cái câu mà hoàn thành tốt hơn hoàn hảo này thì lúc đầu có thể mình chưa nghĩ ra nhưng mà sau khi mà mình đọc cái câu um, cái, cái cái cái cái dẫn chứng rồi cái thí nghiệm đấy thì mình mới đoán ra được là à nếu như mà mình lúc nào mình cũng tìm sự hoàn hảo thì sẽ rất là khó sẽ không thể nào có được những cái tác phẩm perfect mà nhiều khi mình chỉ cần hoàn thành thôi mình chỉ cần làm đủ 100 tác phẩm thôi là mình đã được điểm A rồi là mình đã có tác phẩm tốt rồi thì xong cuối cùng kết quả thì là những cái người đấy lại được điểm tốt thì thì chính là hoàn thành tốt hơn hoàn hảo đấy thì nó đồng nghĩa với cái ý đấy trong tiếng Việt thôi thì chỉ có cách như vậy thôi thôi xong bạn dịch cả bài sau rồi thế hả thế hả đâu bài sau là cái khác mà bài sau là hoặc là hoặc là hoặc là bị lệch bài gì có hai bài đúng không từ từ đâu bài sau là bài buổi năm ấy bạn ơi bài là uh, mà để giữ tập trung khi đang chán theo đuổi mục tiêu là gì còn đây là bài buổi 4 thôi nhá bài buổi 4 hơi dài một tí nhưng mà nếu như mà mình còn đấy là tớ đã cắt đi một ít rồi đấy còn nếu mà để mà hết thì còn dài nữa nhưng mà đã cố tình cắt và đi rất là nhanh đi như một cơn gió rồi đấy thì tại vì là cái bài này nó nó là một cái mạch của câu chuyện của một cái uh, buổi thí nghiệm ấy nên là cắt đi thì nó lại không có rõ được hết ý nên là bài này đi cũng hơi nhanh mọi người thấy thế nào có ổn không nhưng mà nếu mà các bạn chuẩn bị trước ở nhà rồi thì chị nghĩ là cũng không đến mức quá khó đúng không tại vì nó cũng viết rất là đơn giản thôi buổi sau là buổi năm là để giữ tập trung khi đã chán theo đuổi mục tiêu thì là gì Ủa, cái bài đấy còn hay nữa làm gì khi mà mình chán ôi một cái câu cái bậc cái cái cái cái cái bài sau là trích trong cuốn tôi nói gì khi nói về chạy bộ nhé của tác giả Haruki Murakami đấy để giữ tập trung khi đã chán theo đuổi mục tiêu khi chán thì làm gì làm mãi cũng phải chán đúng không bây giờ hoàn thành thì tốt hơn hoàn hảo ai cũng biết là như thế rồi hoàn thành thì tốt hơn hoàn hảo rồi ai cũng nghĩ như thế rồi <laughs> nhưng mà có những cái lúc chán chứ ôi trời ơi có những cái lúc mà chán làm học tiếng nhật của mao kinh khủng luôn đấy chứ đúng cái đang gặp phải đúng rồi là có những cái lúc mà chán chán mớ đời luôn đấy chứ đúng không không còn muốn làm cái gì nữa ấy. nhưng mà làm gì để đỡ chán đúng không đến lúc đấy lại đọc thêm vài bài của ờ, sổ tay đọc dịch nữa thì thôi hết chán luôn lại bắt đầu đi làm tiếp có những cái lúc mà em chán mà uh, chị chán mà coi như là cả tuần chỉ có ngồi chơi uống nước xong là con nó nói gì thì cũng cáu <laughs> nhưng mà sau hết tuần đấy lại trở lại bình thường giống như ở ngày xưa có một cái bài mà em phân tích là về con lắc ấy đúng không con lắc là kiểu gì nó cũng con lắc lúc nào nó cũng sẽ từ trái qua phải sau lại từ phải qua trái để bước từ trái qua phải thì nó phải qua một cái quãng trũng kiểu gì thì kiểu đến sẽ cái kiểu gì thì kiểu mình cũng sẽ đến cái quãng trũng đấy và từ cái quãng trũng đấy kiểu gì con lắc nó cũng sẽ lại lên và con lắc nó lại trũng và nó lại xuống nó lại lên nó cứ lặp đi lặp lại thôi mình cứ chán rồi mình chán kệ chán thôi chán rồi lại thỉnh thoảng đọc vài câu rồi là thì mình lại thấy quay trở lại hào hứng như thường ok đúng cái em đang gặp phải em có thể xem lại những bài em có thể xem lại những cái bài giảng này ở đâu trên YouTube em trên YouTube chị có record và chị có đăng lại uh, Ờ, cái chuỗi trong cái danh sách là chia sẻ thì em có thể xem lại từ bài 1 cho đến tận bài này nó là sự liên kết từ bài 1 cho đến bài này mỗi bài là một thông điệp và nó sẽ đi liền với nhau bởi một cái câu chuyện chung thứ nhất là gì suy nghĩ hành động và thói quen đầu tiên là cái bài đầu tiên là sẽ là các cái quy tắc chung để mà đọc dịch này xong là đến cái bài số 2 là sẽ là uh, suy nghĩ suy nghĩ mình nên suy nghĩ như thế nào sau đó mình hành động và mình thói quen ấy. và chị có tích góp một số các cái bài mà chị thấy tâm đắc nhất để mà chia sẻ với các bạn và đều trích xuất trong cuốn sổ tay trong cuốn sổ tay đọc dịch em kém đọc hiểu và nghe lắm ạ chị ơi có thể xem cuốn sổ tay đọc hiểu không ạ sổ tay đọc hiểu uh, uh, cho tổ kanega kakaru desho <laughs> お金がかかる uh, <laughs> <laughs> giá của nó là 182.000 nhá em có thể xem lại các cái video trước thì sẽ chị đã quảng cáo <laughs> ờ, nó có một uh, hơn 200 trang và nếu như bạn nào muốn đọc nhiều hơn các cái dạng như thế này thì có thể mua nó để đọc thêm Ok, hôm nay có bạn nào có câu hỏi gì không? Hôm nay vào cũng hơi muộn đúng không? Thế là tròn một tiếng đấy. Lúc mình bắt đầu làm là là và 8 giờ kém 15 bây giờ là 9 giờ kém 15 là đúng một tiếng luôn mọi người hôm nay có câu hỏi gì không Hôm nay có bao nhiêu bạn? 11 bạn. Ok có 10 bạn 11 bạn là trừ đi chị ô nhìn thấy máy máy khâu a à, chị Yến à a à, cái máy khâu đây này chị ơi đấy cái máy khâu nhìn thấy chưa đấy máy khâu của em em đã từng kiếm tiền với nó nhé <laughs> em đã từng kiếm tiền với nó rất là nhiều đồ handmade em đã được tạo ra từ cái chiếc máy khâu đó hôm nào dạy may đi ok hôm nào workshop dạy may nhé <laughs> có thể may được quần áo nhưng em cảm ơn chị nhiều ạ vì chị đang nói đúng những thứ em đang mắc phải ok cảm ơn em vui những cái đấy ai cũng mắc phải à, mọi người thường hay uh, ghét uh, sách uh, phát triển bản thân đúng không mọi người rất là ghét sách phát triển bản thân và nhiều người nói rằng là gì sách phát triển bản thân chỉ có hô hào thôi chỉ có nói mồm thôi đúng không nhưng mà chị thì từ trước đến giờ cái cuốn sách đầu tiên mà chị đọc nó liên quan tới phát triển bản thân đó là cái chị vẫn nhớ như in cái cuốn đấy là cái cuốn là thực ra cái thói quen đọc sách của chị thì nó đến cách đây không lâu đâu thực ra khoảng tầm uh, chín năm về trước chín năm không không chỉ tầm bảy tám năm thôi hồi đấy là chị uh, sinh con xong à đâu thế thì là à hồi đấy là chị sinh con xong thì chị mới bắt đầu chị đọc nhiều sách nhá thì là con chị năm nay 7 tuổi cái lúc đấy là chị đang mang bầu là cái lúc đấy là mang bầu là tính là 7 năm đi đúng 7 năm tầm 7 năm thì là mình mới nghĩ rằng là mình rất cần phải làm gì để tìm hiểu sau này bây giờ mình làm mẹ rồi mình làm mẹ rồi mà mình mình mình sẽ thế nào đây kiểu kiểu vậy nghĩ nghĩ như thế thì là mình mới bắt đầu đi đi tìm sách mình đọc thì đầu tiên cái cuốn sách đầu tiên mà chị đọc là cái cuốn là hồi đấy là tự nhiên có trong tay cái cuốn gì nhỉ không biết cái cơ duyên nào đấy mình có cái cuốn sách là uh, nền giáo dục của người giàu nền giáo dục của người giàu thì nó chính là dạy con cái để trở nên giàu có lúc đấy là ham mê giàu lắm mình cũng muốn giàu mà đúng không nhưng mà mình mình mình thế là cái cuốn đấy chính là cuốn sách sao hép luôn ôi mình đọc xong cái cuốn đấy mình cảm thấy ôi sao mà một chân trời mới mặc dù nó nói về giàu có nhưng mà không phải là chỉ đơn thuần là kiếm tiền ấy Ê, thì là từ cái cuốn sách đấy trở đi là mình đọc rất là nhiều sách từ đấy trở đi 7 năm trở lại đây đọc rất là nhiều sách còn trước đấy thì kiểu họa hoàn thì đọc một hai quyển gọi cho vui chuyên gia đọc tiểu thuyết rồi đọc ngôn tình ấy nhưng mà đến lúc mà động vào sách phát triển bản thân một phát là kiểu cảm giác đam mê <laughs> đã cứu rỗi cuộc đời tôi ấy, kiểu vậy sau đó là sau đấy thì nhưng mà cái sách phát triển bản thân của chị đọc thì nó thiên về những cái cuốn sách mà của người thật việc thật người ta nói ấy, thì nó cũng mang tính chất rất là thực tế và bản thân mình cũng là một người rất là uh, đi tìm hiểu những cái thực tế thì nên là um, rất là thích những cái gì thực tế và uh, khoa học ấy nên là thích những cái cuốn sách như vậy chị ơi trong bốn kỹ năng nghe nói đọc viết chị nghĩ kỹ năng nào cái nào mà trả ưu tiên em tùy theo từng giai đoạn như bản thân chị nhá, có những cái giai đoạn chị rất thích đọc cái hai năm về trước là chị mua cái cuốn sách Kindle rồi tạo ra hẳn một thư viện Kindle có tám mươi mấy quyển sách tiếng Nhật đấy là chị chỉ có thích đọc thôi xong là sau đợt này đến đợt thời gian này thì chị chỉ thích nghe thôi chị thích shadowing nên là cùng với team lên ra làm shadowing nên là nó theo thời gian em còn kỹ năng nào thì cũng tốt cả nhưng mà sẽ có một cái giai đoạn tất nhiên là nếu như mà mình học để ôn thi thì mình sẽ phải uh, luyện cả bốn kỹ năng là nghe nói đọc viết nhưng mà không phải lúc nào mình cũng có thể tập trung vào tất cả mọi thứ nếu như mà theo kinh nghiệm của chị thì mỗi lúc chị thích cái gì thì chị học cái đấy tức là lúc nào chị thích đọc thì chị đọc rồi chị chỉ đọc rồi đọc nhiều lắm đúng không đọc đến hàng mấy chục cuốn sách tiếng Nhật rồi cả cả thư viện tám mươi mấy cuốn thì cũng phải đọc được tầm hai ba mươi cuốn rồi review đủ hai ba mươi cuốn đấy trên Hồng Lê Thị luôn bạn nào mà uh, lên Hồng Lê Thị mà vào cái mục đọc sách là đủ hai ba mươi cuốn chị đọc cuốn nào review cuốn đấy luôn xong là đến sau khi là chán đọc sách rồi bây giờ chuyển đến nghe nghe thì shadowing đấy bây giờ cùng với team lên ra thực hiện chuỗi shadowing xong có những cái đợt thích đọc từ vựng, từ vựng đúng không nên là có 21 bài 20 bài chứ 20 bài câu chuyện từ vựng ở trên Hồng Lê Thị đấy cũng là từng thời điểm đấy mỗi một thời điểm chị làm một thứ kỹ mỗi kỹ năng chị lúc nào chị thích kỹ năng nào thì chị học kỹ năng đấy rồi à ưu tiên trước à nếu mà ưu tiên trước thì chị nghĩ là từ vựng từ vựng xong đến ngữ pháp tại vì nếu mà muốn đọc được thì phải có từ vựng tốt nhưng mà ngữ pháp cũng quan trọng nhé chị nghĩ ngữ pháp quan trọng hơn từ vựng đấy không nhưng mà thực ra thì nó cũng ngang nhau tại vì ngữ pháp nó không nhiều nhá em theo chị cảm nhận nhé theo chị cảm nhận ngữ pháp không nhiều ngữ pháp chỉ có những cái ngữ pháp cơ bản em chỉ cần đọc một cuốn sách thôi là em có thể thâu tóm được hết tất cả các cái ngữ pháp của tiếng Nhật ok chào em à, chào chị ạ em chào chị chỉ cần đọc một cuốn sách thôi là mình đã có thể thâu tóm được hết uh, hầu như uh, hầu như uh, ấy. thế nên là trong 6 cái bài mà chị chia sẻ với các bạn trong lần này này thì các bạn thấy không nhiều khi chị cứ nhắc đi nhắc lại cái cấu trúc đấy cứ hai ba lần vừa hôm trước nói xong hôm nay lại nói lại ví dụ như là ní hóa đấy chả nói đi nói lại si đấy chả nói đi nói lại kết lửng đấy chả nói đi nói lại cái đấy nó là chung hết ok mọi người còn câu hỏi gì nữa không hôm nay thứ sáu rất cảm ơn cả nhà vì hôm nay thứ sáu mà không đi đâu ngồi đây để nghe chị nói mặc dù chỉ có 10 bạn thôi nhưng mà là một cả niềm vui đấy niềm vui rất lớn luôn Rồi, mọi người còn câu hỏi gì nữa không? Buổi sau nha, buổi sau là cái bài ấy thì rất là à, lại mong sẽ được à, các bạn à, dịch bài trước ở nhà rồi lại được cùng với cả nhà đọc nhé đã hứa làm đủ 6 buổi năm nay 2026 2 cộng 2 cộng 2 bằng 6 nên là phải đủ 6 buổi thì mới thôi hôm nay mới có buổi thứ tư thôi ngày mai buổi thứ năm à chủ nhật tối chủ nhật là buổi thứ năm và đến à, tuần sau nhé tuần sau là buổi thứ sáu thì là sẽ kết thúc và sẽ đón Tết luôn tuần sau là tuần sau là chuẩn bị Tết âm rồi Ok thế nếu mà mọi người không còn câu hỏi gì thì chúng ta sẽ dừng ở đây nha Cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia buổi chia sẻ của em ngày hôm nay cảm ơn chị ạ ừ, Bye bye cả nhà Vâng ạ Bye bye Cảm ơn Hồng nha Bye bye cả nhà nha Cảm ơn chị Yến bye cả nhà ngủ ngon bye bye cả nhà ngủ ngon ừ. Ừ. em tắt nhá bye bye cả nhà